trang đạt mưu tiếp thi lan làng xiêm miên bé thì nốt ngát y sàng nào đi lông tia là năm tí cứu lan làng mau mò nô cơm ngát y tươi đông đầy ở chi cha đặt lôi bray xiên bên về màu đoài lan rằng tất cả tòa bịt nô thì bar vui là năm tí nó buồn già màu màu cô thì pin liệt lại năn ô ở chi cha đạt nổi brai xiêm mến ve brai y đau về cơ yang Giêsu kỳ kia đà nhu giờ chi lan cây xít mi nhu giờ tươi bìm plai y mừng vát vui ở chi chàng đạt nổi brai xiêm mến bè brai y đau bè cơ giáng Giêsu Kitô nong hồng như giờ y tươi nào buồn già lẽ năn ngà y sang thốp đây nà nào